nhiều lần đầu tiên cam kết hợp với cà rốt để tạo ra một loại nước ép tuyệt vời nước ép cam cà rốt trio một kết hợp trên cả tuyệt vời